từng là người thương chẳng thể vấn vương một người cho em bao nhiêu hạnh phúc bình thường tình yêu chia xa thật đau em mà buông bàn tay xa rời nhau lâu thật lâu vì ngày mai sau chạm sâu nỗi đau người chẳng hiểu thấu nhân duyên đành phải ôm sâu liệu có tiếc nuối lặng thầm buông xuôi xa rời anh em phải đớn đau nhiều rồi người ấy cho em thật nhiều còn em vẫn chưa thể hiểu khoảnh khắc trong đêm vô vọng hàng nghìn lệ tuôn ướt 爱你。 vọng hàng nghìn lệ tuôn ứa ra ngày tháng đôi ta xa rời tại sao chẳng thể chạm tới mình lạc nhau giữa muôn đời em ơi ngày tháng đôi ta âm ngày tháng đôi ta âm ngày tháng đôi ta âm âm âm ngày tháng đôi ta âm đồng mà sao cơn đau trong lòng vẫn cố quên đi một người làm